Xin chào các bạn. Mất tiền vì thiếu hiểu biết. Rất nhiều mẹ chủ quan, cứ nghĩ sau răng sữa thì không sao, đằng nào trả thay răng mới. Đó là sai lầm chết người, vì nó lây sang răng mới. Do đó cần có cái nhìn đúng mực về bảo vệ và tạo thói quen vệ sinh răng miệng. Giờ mới biết vệ sinh răng miệng quan trọng thế nào. Nếu hỏng răng, sẽ dễ bị đau dạ dày, tổn thương đường ruột, từ đó hệ dinh dưỡng, hệ miễn dịch, suy yếu, Bác sĩ tư vấn nên dùng da mito để vệ sinh răng miệng cho cả nhà, giúp phân hủy và lôi cuốn thức ăn mảng bám răng lợi, tạo môi trường bảo vệ men răng, dọn dẹp tiền vi khuẩn, siêu vi trong miệng họng. Cần tư vấn thêm để sử dụng an toàn, dễ dàng, hiệu quả, tiết kiệm cứ inbox em nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn các bạn trong video lần sau.